rất là tác luôn ừ. chào các bạn đến với ờ, video tiếp theo của TBL đó hôm nay mình sẽ ờ, đập hợp cái thùng này nha mọi người đó cái thùng này nè mình sẽ ờ, đi tìm chỗ nào đẹp đẹp á để mình đập hợp cái thùng này rồi xem chi tiết nó như thế nào nha review cái thùng này nó đựng cái gì ở trong đây bây giờ nha cái thùng này à, các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi ha đây là cái à, nón bảo hiểm theo tiêu chuẩn đốc đó hiện tại à, nón này cũng có giá cả rất là hợp lý luôn đó bây giờ mình sẽ review mở hộp mà trước tiên review mở hộp thì mình sẽ đi kiếm chỗ nào cho nó đẹp đẹp mình review nha mọi người chắc chuyến này mình đi 200 cây số quá mình sẽ đi lên núi hôm bữa ờ, là mình đi ờ, xuống biển rồi, à. bây giờ mình đi 200 ờ, km xuống ở lên núi à mình sẽ đi 200 cây số lên núi mình sẽ kiếm chỗ nào đẹp đẹp mình sẽ review cái thùng này nha mọi người đó review cái nón bảo hiểm đó nón full face nha mọi người xem nó có gì nha mọi người mọi người hãy theo chân mình nha Ok, giờ mình chuẩn bị uh, di chuyển 200 cây số để ờ, mình uh, quay clip uh, đập hộp cái uh, nón bảo hiểm nha mọi người. À, cái nón bảo hiểm uh, 1 triệu. Còn cái này là uh, trip A là chín cây nè, à, bữa mình đi á. Mình đi đập hộp cái uh, Playcam á, giá 11 triệu. Rồi bây giờ này mình sẽ uh, lên cái trip B và mình à, số về không nha mọi người đó Đúng bây giờ là 10 giờ 32 phút Nói chung là mình sẽ à, đi à, để mình nghiên cứu cái chỗ nào nó mình đi mình nghiên cứu cái chỗ nào nó đẹp á mình quay chứ mình không có ờ, thiên về cái tốc độ đi nhanh hay là đi chậm nha mọi người khi mình đi mình nhìn nhìn ở chỗ nào nó được á mình để ý thì mình sẽ đi đúng 100 cây xong bắt đầu mình coi vòng vòng vòng vòng chỗ đó chỗ nào đẹp thì mình sẽ uh, quay về đó là mình thấy mình rút kết ra là được ví dụ như 200 cây thì mình sẽ uh, đi đúng 200 cây hoặc là nó xịt xịt thì không đáng bao nhiêu hết á thì mình sẽ kiếm chỗ nào đẹp nhất mà mình cho thấy cho rằng chỗ đó là đẹp nhất là mình để mình review mình tập hợp cái uh, sản phẩm đó còn cái công tơ mít hồi nãy là bữa trước mình tập hợp cái uh, mình đi cái chuyến mà 300 km á đi Phan Rang mọi người đi uh, xuống hướng xuống biển còn bữa nay là mình đi sẽ mình đi hướng uh, lên núi nha đó chuyến này mình sẽ đi 200 cây số nha mọi người đó để mình tìm cái chỗ nào nó đẹp mình đập hợp nha mọi người ok mọi người hãy uh, cùng mình đi nha Đây là cái tiếp ní trạm cho anh em nào đi ngang qua tỉnh Bình Thuận nha. Đây là ní trạm thu phí sông Phan nha anh em. Đây là cái tiếp cho anh em à, ở các tỉnh khác tới đây nhé. Rồi anh em cố gắng để ý nha, hai bên này nha. Đây là mình đi đang đi bên trái bên đường á, hướng từ à, Phan Thiết về Sài Gòn á nha còn anh em đi từ hướng Sài Gòn về Phan Thiết là nó nằm ở bên phải đường luôn nha đây đối diện với ờ, Vựa Thanh Long Thu Hằng nha anh em đó km 22 23 nha anh em mình sẽ qua đường và mình đi vô cái hiểm này hai cái hiểm là cách ờ, tạm thu phí cỡ 100m rồi nha anh em ok các bạn hồi nãy là mình à, vừa mới à, qua trạm à, thu phí sông phan nha các bạn thì à, cái à, trạm thu phí đó mình à, có hai cách đi một cách là mình đi thẳng luôn là mình à, đóng 35 000 tiền phí đó còn cách thứ hai nữa là mình à, chịu khó mình à, quẹo sang bên trái đó là cái đường của à, cô Hằng cô Hằng làm tặng à, cho người dân à, đi à, ở trong à, khu vực để làm phước á mọi người đó thì cái cái đường đó là cái đường để làm phước cho dân đi à, mỗi lần đi qua cũng nhớ ơn cô Hằng rồi cảm ơn cô Hằng đã tạo điều kiện để cho dân đi qua đi lại được dễ dàng hơn mà không có bị mất phí thì bây giờ mình đã ờ, qua trạm thu phí rồi nha mọi người bây giờ mình sẽ ờ, tiếp tục hành trình nha mọi người ok xin chào các bạn hiện tại là mình à, đang à, wow, xin nó chạy ngang qua hiện tại là mình đang à, ở tánh linh rồi nha các bạn đó nè đó cây giống hạt giống thuận ý ho kiển chấm chấm chấm chấm chấm là tánh tánh linh Bình Thuận đó là cánh tánh lên Bình Thuận nha mọi người đó rồi bây giờ là mình đã à, di chuyển 91 à, cây rồi nói chung là cũng à, chưa có tìm được chỗ nào ưng ý để review mở hộp hết bây giờ chắc là đi kiếm tiếp nha mọi người hiện tại là mình đã đi được 91 cây số rồi 12 giờ 48 nãy giờ vừa đi vừa kiếm mà có có chỗ kiệt xe nữa giờ mình tiếp tục nha mọi người Hello, chào mọi người Nãy giờ nằm đây nóng quá Nằm Nằm cho bóng mát mà nó cũng Hanh quá mọi người ạ à. Giờ chắc mình phải à, Đi kiếm à, Kiếm chỗ à, tiếp thôi Kiếm chỗ nào đẹp đẹp Ok, lấy châu nha mọi người giờ mình à, sẵn lên tới đây rồi mình à, sẽ à, sẵn mình ghé lên chùa của thầy quả Hòn Yên luôn nha mọi người để mình xem thử trên đó có cảnh nào đẹp đẹp không mình ấy luôn nha rồi ok mọi người cùng theo chân mình nha Ok giờ mình đã tới Hưng An Tự rồi nha mọi người Đó mình thấy uh, khung cảnh thật là vắng vẻ luôn mọi người Hình như là không có ai hết mọi người Có lẽ uh, rất là khác xa so với uh, lúc trước luôn mọi người ơi Thật rất là vắng luôn Không có uh, hầu như là không có một bóng người luôn so với uh, lúc trước luôn nha mọi người Đó thật là vắng luôn Mình sẽ đi một vòng thiệt là nhanh cho cho mọi người xem nha Ok các bạn mình đã tìm ra một à, địa điểm à, thích hợp ở à, trên Tánh Linh nha mọi người Đó Đây Mình chỉ trèo lên kia Mình sẽ trèo lên đó Và mình đập hợp cho mọi người cái quyên này rất là đẹp luôn mọi người đây bây giờ là đã 5 giờ mấy rồi nếu mà cỡ 4 ờ, giờ mấy là lung linh luôn mọi người đó rất là đẹp luôn ha bây giờ mình sẽ ờ, mình sẽ ờ, mạn phép mở hộp cái nón full face chỗ này nha mọi người à, có ai mà đi hai ba trăm cây số để mở hộp một cái uh, cái nón phun em nha nó chưa từng có đúng không chưa từng có ai mà đi mấy trăm cây số mở hộp hết mình à, làm uh, hai cái uh, video đầu tiên đó mở hộp hơi mệt mệt leo lên nó mệt mọi người thì uh, cái video uh, tri ân tới ờ, mọi người đã theo dõi với ờ, kênh của ờ, TBL nha thì anh chị em cô dì chú thím nào mà ở Bình Thuận mà muốn học lái xe ô tô thì liên hệ với TBL nha TBL sẽ hỗ trợ miễn phí đối với những cái ai mà đã theo dõi TBL nha rồi à, bây giờ TBL mở hộp ra nha mọi người nói chung là làm cái gì cũng phải có cần người à, đỡ đầu dẫn dắt hết đó nếu không có người đỡ đầu dẫn dắt thì mình à, cũng đi bằng đôi chân cũng được thôi nhưng mà nó rất là chậm nha mọi người rồi đây mình sẽ mở hộp cái à, sản phẩm đây là một cái nón full face nha mọi người nói chung là trong cái đợt vừa qua là mình làm một chuỗi cái series là toàn là đập hộp mua hàng online không hàng nào cũng ờ, mua hàng online không bạn nào ờ, có ờ, ý kiến kinh nghiệm gì thì hãy comment dưới nha cái nào mà giá trị nhiều thì mình nghiên cứu lâu còn cái nào giá trị ít thì mình nghiên cứu nó ít lại một xíu đây là một cái nón full face đó thì cái hãng này như mới ra nhưng mà quan trọng các bạn quan trọng ở đây là nó có cái chứng nhận nè chứng nhận đốt nè là chứng nhận này là chứng nhận ờ, theo mình tìm hiểu là chứng nhận an toàn theo ờ, tiêu chuẩn châu Âu à, theo tiêu chuẩn châu Âu nha đó còn cái nhãn hiệu của nó là róc nha mọi người cái ờ, nón này là róc 01 thì phải tôi mua róc 01 cái này tôi chỉ review thôi đập hợp thì mình sẽ đo cái vòng đầu của mình là bao nhiêu ví dụ như dòng đầu của ờ, tôi là 54 đi thì tôi sẽ chọn cái ờ, nón là size M nè đó cái size M nè nào cái nón này tuy giá nó rẻ nhưng mà cái chất lượng nó là không rẻ nha mọi người tại vì cái hàng này là bán theo ờ, tôi biết là bán giống như là gọi là bán để lấy tiếng vậy đó à, mình sẽ đậu nón bảo hiểm mình sẽ dạch ra hai bên nè dạch hai cái tay này đậu full phay thì nó hơi lợi gọi là cực hình xíu ừ. nhưng mà nó an toàn đó mình đậu luôn về luôn coi dừa không nha mọi người coi có ngầu không nha thấy <laughs> đó nói chung là không biết là tôi nói mọi người có nghe không chứ đậu cái nón này lên là cảm giác cái đầu rất là tắt luôn nha mọi người đó thì đây tôi sẽ lắc cái đầu cho mọi người xem nha nha xem nó có có khớp với lại cái à, cái cái cái à, đầu của mình không nha nè tôi, tôi sẽ lắc này rất là chắc luôn rất là chắc luôn khi mình cỡ ra cũng vậy nha mọi người mình sẽ cầm hai cái này nè mình dạch ra quên quên à mọi người qua đây nó còn tặng thêm cái này nè cái này nó chống ờ, xương nha mọi người đó mình cập xuống mình thở thì nó sẽ không có động xương mù trên này đó đi rất là an toàn luôn với anh nó còn đây là cái thông gió của nó nha mọi người đây cái nhãn hiệu của nó là nhãn hiệu róc nhưng mà cái ờ, chứng chỉ nó là chứng chỉ đốt về cái thông gió này đó ha chạy mà mình thấy nóng quá thì mình mở thông gió ra mình chạy uh, mà trời mưa hay gì đó mình à, đóng lại đó đóng lại dưới đây cũng có cái thông gió nè mọi người nè ừ. à. nè mở ra đóng lại nè đó bao đầu nha mọi người đây nè đây đây đây đây mình sẽ đổ cái này lên ừ. mình sẽ đổ cái này lên và mình sẽ điều cái nón này lên cho nó ờ, gọi là sạch sẽ vậy giống như mồ hôi mồ kê rồi nó đỡ có dính vô cái nón khó giặt mặc dù cái nón này mở ra được nha nón này có nhiều tính năng mở ra được thông gió đây là cái ổ khó để mình bảo vệ cái nón này ở đây mình không có cái gì để mình cắt hết nhưng mà cái này là cái này là phụ thôi chủ yếu là cái cái nón à đây nó sẽ cho một cái bộ gọi là bộ gì không biết cơ này à cơ để mình dán lên nón á mọi người à, chỉ câu á rồi ok rồi bây giờ mình uh, xin uh, tạm biệt mọi người nha mình uh, đã hoàn thành cái thử thách là vượt 200 cây số nhưng mà bây giờ mình mới có đi một trăm mấy chục cây thôi lấy nữa mình về là đúng 200 cây số luôn thì cái chỗ này là mình đã được cái thử thách là kiếm được một cái quan cảnh rất là tuyệt đẹp à, à, rất là đã luôn hello xin chào mọi người hôm qua thì mình đã um, hoàn thành cái à, đập hộp uh, full face rồi nha mọi người thì uh, lúc mình uh, kiếm được một cái địa điểm tuyệt đẹp ở trên một cái uh, gọi là thị trấn thị xã của tỉnh Bình Thuận là huyện Tánh Linh đó thì mình đã à, đập hợp xong cái muỗng phun phay thì ờ, trời nó cũng ờ, chuyển tối rồi các bạn chuyển tối rồi cho nên là mình à, cũng ờ, đi về mà cũng không có có có quay được cái cái cái cảnh nào mà nó đẹp cho các bạn xem hết á thì um, về rồi tối rồi cũng mệt với lại trời tối nữa cho nên là mình để sáng hôm nay mình làm một cái đoạn này là cái đoạn kết đó chốt lại là mình à, đã hoàn thành cái thử thách là đi 200 à, km đập hộp cái mũ full face đó bây giờ mình sẽ mở cái à, cái trip ra cho mọi người xem luôn nha đó đây đây thì mình đã đi được 230 km đó thì lúc đầu mình định ờ, lên tới linh ờ, lên đó là 100 cây rồi về lại 100 cây là 200 cây nhưng mà mình lên đó rồi xong rồi bắt đầu mình ờ, mới uh, chưa thấy cái nào mà ưng bụng hết cho nên mình mới đi kiếm mình đi kiếm thì uh, lúc đó cũng chiều hình như 5 giờ mấy rồi mình thấy tối quá thì mình đã may mắn tìm được một cái địa điểm rất là đẹp luôn theo cái uh, khả năng của mình thì mình nhận định là cái địa điểm đó rất là thích hợp để mình uh, review cho các bạn xem luôn đó thì uh, sau khi về thì uh, tối quá cho nên mình uh, cũng mệt nữa mình để uh, sáng hôm nay thì mình chốt lại thì uh, là mình đã hoàn thành cái thử thách uh, đi 200 km đập hợp uh, mũ full face rồi nha các bạn đó nếu các bạn thấy mình có sự ờ, cố gắng, có sự nỗ lực thì các bạn hãy cho mình một cái đăng ký, một cái like và một cái ờ, subscribe để mình ờ, có thêm đặng động lực để mình làm thêm nhiều clip hay hơn nha các bạn. Đó. Rồi, chúc các bạn xem YouTube một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. À. <laughs> bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nha. Bye bye.